sư bảy thân mến ở hôm trước cô đã hướng dẫn chúng ta ôn tập về đại lực tỷ lệ thuận thì thông qua hai bài tập cô giao thì các em đã nắm chắc được khái niệm hai đại lực tỷ lệ thuận cũng như tính chất của nó chưa đấy hôm nay chúng ta tiếp tục sử dụng khái niệm và tính chất đó để chúng ta giải quyết một số dạng bài toán khác cũng liên quan đến đại lượng tỷ lệ thuận nhé đấy, bây giờ chúng ta đọc đề bài nào bài 3 hôm trước cô đã giải bài một bài hai thì bây giờ cô ra bài ba tiếp theo là cho biết Z tỷ lệ thuận với Y theo hệ số tỷ lệ là 2 Y tỷ lệ thuận với X theo hệ số tỷ lệ là 3 Hãy chứng tỏ Z tỷ lệ thuận với X và tìm hệ số tỷ lệ Đấy. Thế giờ chúng ta đọc đề bài Chúng ta thấy đề bài là chứng tỏ rằng Z tỷ lệ thuận với X Thì muốn chứng tỏ Z tỷ lệ thuận với X Thì khi chúng ta nắm chắc được khái niệm tỷ lệ thuận Chúng ta phải hiểu là chúng ta phải chứng tỏ điều gì Đấy để chứng tỏ được z về phần với x thì chúng ta phải chứng tỏ điều gì thì muốn biết được điều đó chúng ta phải nắm chắc được là à z tỷ lệ thuận với x khi nào đó là khái niệm tỷ lệ thuận đúng không thì dựa vào khái niệm tỷ lệ thuận hôm trước con đã ôn cho các em thì muốn z để lệ thuận với x thì z phải liên hệ với x theo công thức z bằng kx thì z khi đó mới tỷ lệ thuận các em hình dung chưa đấy bây giờ yêu cầu chứng tỏ z tỷ lệ thuận với x có nghĩa là Z đã biểu diễn dưới dạng KX rồi Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao để chứng tỏ được điều này Đấy, bây giờ chúng ta đọc các dữ kiện của đề bài các em nhé Đọc nào Z lại tỷ lệ thuận với Y theo hệ số tỷ lệ là hai. Vậy dựa vào câu này các em biết được điều gì? Đây, Z tỉ lệ thuận với Y theo hệ số tỷ lệ là là hai. Vậy ta cắt đến câu đến đó. À, thì theo cái câu đó chúng ta có được gì đây? thì muốn có điều gì chúng ta phải nhớ lại xem là z tỷ thường cái y có nghĩa là gì đúng không mà đây là hệ số thì lại cho là mấy bằng hai vậy từ đó chúng ta sẽ có z bằng hai y đúng chưa nào bởi vì z là tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ là hai mà cho nên z sẽ bằng hai nhân y đấy bây giờ ta lại khai thác tiếp cái đoạn sau của đề bài đó là gì y là thế nào y là tỉ lệ thuận với x là ba đấy vậy có nghĩa là gì nhỉ nghĩa là ta có điều gì ở đây y tỷ lệ thuận với x theo hệ số tỷ lệ là ba có nghĩa là y sẽ bằng ba nhân x đấy nhưng mà cái chúng ta cần là gì là liên hệ giữa z và x chứ không phải liên hệ giữa z và y cũng không phải liên hệ giữa y và và x đấy vậy từ hai điều này chúng ta làm sao để tạo mối liên hệ giữa z và x được em đấy z bằng mà y thì lại bằng bằng bách vậy cô nghĩ ngay đến việc chúng ta thay y bằng bách vào cái vị trí này đấy đây chúng chưa vậy từ đây chúng ta suy ra z bằng hai y nhưng y lại bằng mấy lại bằng ba x đây sẽ là ba x vậy bằng mấy đây với x theo hệ số tỷ lệ là là 6 à, chúng ta hiểu chưa à như vậy có nghĩa là chúng ta đã chứng minh xong được phép tỷ lệ thuận của x và hệ số tỷ lệ là 6 bây giờ các em có thể trình bày được không qua cái bài giảng mới nhắc của cô em trình bày được không à bây giờ cô trò mình sẽ cùng nhau trình bày nhé à, lý luận đầu tiên lý luận đầu tiên là lý luận nào lý luận để đưa ra đây z bằng hai y dựa vào đâu mà lại có thuyết bằng hai y ta đưa ra đúng không đó là vì ấy là là vì z là tỷ lệ thuận với y theo hệ số tỷ lệ là hai nên được chưa lý luận thứ hai để đưa ra cái gì các em lý luận thứ hai để đưa ra y bằng 3x đúng không đưa làm sao thì được y bằng 3x đấy vì sao bởi vì y tỷ lệ thuận với x theo hệ số tỷ lệ là là ba vì y tỷ lệ thuận với x theo hệ số tỷ lệ là 3 nên ta có y bằng 3x có ký hiệu này là 2 đúng không? Bây giờ thay y bằng 3x vào 1 thay y bằng 3x từ 2 vào 1 thì ta có được gì? thay y bằng 3x từ 2 vào 1 thì ta có Z bằng 2Y Y thay bằng 3X Chúng liền ở đây nhé 3X Vậy sẽ bằng mấy em? Bằng 6X Đấy, để do đó Chúng ta biểu diễn được Z bằng 6X Đấy, và Z bằng 6X điều đó chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ là Z tỷ lệ thuận với X theo hệ số tỷ lệ là 6 và đó chính là điều phải chứng minh Đấy điều đó chính là điều đó chính là là z tỷ lệ thuận với x theo hệ số tỷ lệ là 6 và đó chính là điều phải chính Đấy, như vậy chúng ta thấy rằng là bài toán tỷ lệ thuận không phải chỉ có tính toán mà còn có bài toán chứng minh Đấy, nếu như các em nắm chắc về mặt lý thuyết thì chúng ta sẽ làm bài đó thật tốt Đấy, chúng ta chuyển qua bài tiếp theo nhé đó là bài 4 các em thân mến chúng ta trở lại bài tập thứ tư đó là cho biết z tỷ lệ thuận với y theo hệ số tỷ lệ là k và y là tỷ lệ thuận với x theo hệ số tỷ lệ là h hãy chứng tỏ rằng z tỷ lệ thuận với và tìm hệ số tỷ lệ Đấy. thì chúng ta thấy rằng là cái bài 4 này nó gần tương tự như bài ba đúng không nhưng nó khác bài ba ở chỗ nào nó khác bài ba ở chỗ là hệ số tỷ lệ ở đây người ta chưa cho biết nó là một số cụ thể Đấy. thông thường những bài toán mà gặp số cụ thể thì các em lại thấy dễ làm hơn Đấy. nhưng thực ra bài này cũng làm rất dễ các em ạ nó không phải là hai chấm lại nữa mà nó là ca ca thì có giống hai thôi chả khác gì đúng không kém nhất bây giờ muốn chứng tỏ giết tỷ lệ thuận với x thì chúng ta phải biểu thị được z bằng bao nhiêu lần x đúng không em đấy thì chúng ta sẽ chứng tỏ được z tỷ lệ thuận với x và hệ số tỷ lệ chính là cái giá trị chúng hỏi đây đấy nhưng mà đề bài ta cái đề bài này đề bài nó cho gì z lại tỷ lệ thuận với y theo hệ số tỷ lệ là k vậy điều đó cho ta biết điều gì okay. Vâng thì tương tự bài ba Z tỷ lệ thuận với Y theo hệ số tỷ lệ là 2 thì cho ta biết Z bằng 2 Y. Vậy thì theo tỷ lệ hệ số tỷ lệ là K thì Z sẽ bằng K Y. Được chưa các em? À, như bạn đã được được cái điều này. Đúng không? Tiếp tục lại khai thác tiếp đề bài. X lệ tỷ lệ thuận với H à, Y lệ tỷ lệ thuận với X theo hệ số tỷ lệ là H. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là Y sẽ bằng h HX. H cần là cần z và x chứ không cần z và y cũng không cần y và x vậy thì tại sao chúng ta lại không thay y bằng hx vào đây đúng không đây chúng ta sẽ thay y bằng hx vào đây em nhé vậy từ hai điều này nó sẽ được z bằng k <coughs> nhân h nhân x đấy như vậy z sẽ bằng gì bằng chúng ta đã giải quyết xong cái bài toán này hiểu thôi chưa như vậy từ nay khi thấy bài toán mình ra dạng tổng quát cũng đừng có ngại đúng không thì chúng ta có hiểu bản chất của tỷ lệ thuận là gì khái niệm của nó ra sao muốn chứng tỏ nó là tỷ lệ thuận thì cần chứng tỏ điều gì đấy muốn tìm hệ số tỷ lệ thì cần làm sao thì chúng ta sẽ giải quyết được bài toán này đây hình dung chưa bây giờ cô trò mình sẽ trình bày bài này nhé chúng ta trình bày đấy là thứ nhất vì lý luận để đưa ra được z bằng cây đúng không lý luận như thế nào để đưa được z bằng cây bởi vì sao bởi vì z tỷ lệ thuận với y theo hệ số tỷ lệ của cây đây như vậy thấy là vì z tỷ lệ thuận với y theo hệ số tỷ lệ thuận nên lý luận tiếp theo lý luận để đưa ra được y bằng hx Đấy. thì lý luận dựa vào đâu để đưa ra được y bằng h x em chính là dựa vào cái ý thứ hai y tỷ lệ thuận với x theo hệ số tỷ lệ là h Đấy. vậy lý luận là vì y tỷ lệ thuận với x số tỷ lệ là h nên y bằng hx Đấy. bây giờ z bằng ki y thì lệ bằng hx thay y vào đây đúng không một cái hiệu này là một như vậy thay y bằng hx vào một ta được đúng không vậy sẽ bằng k nhân h đóng ngoặc nhân x đấy mà z thì bằng k nhân h đóng ngoặc nhân x điều đó chứng tỏ z tỷ lệ thuận với x theo hệ số tỷ lệ là k nhân h đấy vậy từ đó ta suy ra z bằng k h x đấy và điều đó chứng tỏ điều đó chứng tỏ Z tỷ lệ Z tỷ lệ thuận với x theo hệ số theo hệ số tỷ lệ là k nhân 5 Đấy, như vậy chúng ta đã làm xong được cái bài toán tổng quát chúng ta hình dung ra chưa còn một bài toán nữa cũng đưa ra cho các em để chứng minh lại cái chú ý ở trong sách giáo khoa đó là người ta nói rằng là y mà tỷ lệ thuận với x theo hệ số tỷ lệ là k thì x sẽ tỷ lệ thuận với y theo hệ số tỷ lệ là một trên k thì tại sao như vậy bây giờ ta sẽ chứng tỏ điều đó một chút nhé bây giờ chúng ta sang bài chúng ta chứng tỏ chữ ngọ rằng nếu y tỷ lệ thuận với x của cái tắc tỷ lệ thuận theo hệ số tỷ lệ là k thì x lại cũng tỷ lệ thuận với y không gặp những cái bài toán mà có sử dụng cái tính chất này để chúng ta làm luôn nhé Đấy. thế thì bây giờ nói trong là y tỷ lệ thuận với x theo hệ số tỷ lệ là k tức là người ta đã cho chúng ta điều gì hả để cho chúng ta điều gì em lúc giờ làm mãi rồi đúng không à bởi vì là y tỷ lệ thuận với x của cái tác tử tỷ lệ thuận theo hệ số là k chứng tỏ là gì chúng ta có y bằng cái đúng không à, thế bây giờ người yêu cầu là chúng ta chứng tỏ rằng x là tỷ lệ tận với y theo hệ số tỷ lệ nào một chúng ta có nghĩa là ta phải biểu diễn được x theo y đúng không mà x thì phải bằng mấy phải bằng một trên y à, một trên k nhân y đấy chúng ta biểu diễn được điều này thế từ đây ta suy nghĩ này từ đây ta suy ra nhân x k là hằng số khác không cho nên x là bằng y trên k Đấy. y trên k thì cô biết lại là bằng 1 trên k Đấy. từ đây suy ra x bằng 1 trên k vậy x bằng 1 trên k nhân y thì điều đó chứng tỏ được gì điều đó chứng tỏ rằng là x là tỷ lệ thuận với y theo hệ số tỷ lệ là 1 trên k Đấy, đó chính là kết quả bài toán vậy x sẽ tỉ lệ thuận với y theo hệ số là một trên tám cái lưu ý này rất quan trọng các em ạ quan trọng ở trong quá trình làm bài khi ví dụ bài toán điểm nó ô trống khi người ta cho y cho x điểm y thì phải có công thức liên hệ giữa y và x khi người ta cho y điểm x thì phải có công thức liên hệ giữa x và y hiểu chưa vậy chúng ta sẽ chuyển đổi như vậy thì chúng ta làm rất là dễ bây giờ cô sẽ chuẩn bị cho các em thêm một số bài tập nữa nhé các em thân mến đây là hai bài tập cô giao cho các em sau cái bài giảng này thì các em cố gắng trình bày bài tập này thật tốt nhé thứ hai ở câu 2 là cô gợi ý một chút đó là ở lâu nay chúng ta làm là toàn là cho x tính y nhưng ở bài này cô cho cả y và tìm được x thì muốn có y mà muốn tìm x thì chúng ta phải viết công thức liên hệ giữa x và y để thì các em chú ý dựa vào cái bài tập 5 này nhé em sẽ nói tập 5 này khi có công thức giờ y và x thì chúng ta sẽ biểu thị được công thức giờ x theo y theo cái công thức của bài tập 5 này nhé đấy chúc các em làm bài tập thật hiệu quả học ngày càng tiến bộ xin chào và hẹn gặp lại các em